quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay à, chúng tôi xin gửi đến à, quý các bạn máy à, đầm rung mini cầm tay hay còn gọi là đầm gà à, mã ZPN35 máy sử dụng động cơ 220V công suất 750W tần số 50Hz dùng điện bình thường gia đình thôi Đấy, máy có xuất xứ sản xuất ở Trung Quốc hàng ờ, trung ương đây là cái máy máy có màu xanh lá cây như thế này ở ừ, trên này được ờ, sơn sử dụng một loại ờ, thép đặc biệt sơn tính điện này chống cách điện chống uh, rò rỉ điện trong lúc sử dụng máy khá nhẹ trọng lượng cái đầu máy này chỉ khoảng uh, 1,2 kg thôi máy công suất 750W Máy ờ, thì ờ, thích hợp để sử dụng ờ, đầm hố, đầm móng Cả các công trình dân dụng mini nhỏ và vừa Đây, đây dây điện của nó dài 1 mét Đấy, có công tắc cái khóa ở đây Đây là cái ga này Và đây là cái để khóa Đấy, lấy khóa của nó Chúng ta cũng sử dụng thôi Còn đây là cái phần dây của nó dây đồng của nó dây đồng của nó dài một mét Đấy, được đầu này cái phần đờm này thì nó được làm bằng à, sắt cứng như thế này thép cứng như thế này Đấy, sử cũng là chất lượng đây đây là dây à, bố vại rất là chất lượng này rất là bền cái đầu này cũng à, được kết nối bằng thép hết Đấy, rất là chắc chắn thì uh, lắp sử dụng thì chúng ta chỉ cần uh, cắm vào thôi và sử dụng ờ, cái này vặn lại Đấy, cắm xong như, kết nối như thế này chúng ta chỉ cần cắm điện vào và dùng được luôn máy thì ờ, chỉ có cân nặng 5 kg thôi máy ờ, có cân nặng 50 g giúp cho quá trình sử dụng của con lâu dài Да. А Он побежал.